khi bạn ở bên ngoài vào một ngày gió bạn có thể giúp trẻ tìm hiểu về gió bạn có thể nói về việc chúng ta không thể nhìn thấy gió nhưng chúng ta có thể cảm nhận nó và xem những gì nó làm sau đó bạn có thể hỏi con thấy ngọn gió đang làm chuyển động cái gì trẻ có thể tìm ra những thứ như ngọn cỏ đang đung đưa, cái diều đang bay hoặc những chiếc lá đang rơi. Làm điều này giúp trẻ học về gió, một phần quan trọng của thời tiết và cách nó tác động đến mọi thứ xung quanh.